Có thể thấy với sự à, quyết liệt trong chỉ đạo của chính phủ thì toàn xã hội đang chung tay để đẩy lùi dịch Covid-19 và chính điều này đã được những người nước ngoài sinh sống tại à, Việt Nam à, cảm nhận được. Nhiều người mà chúng tôi phỏng vấn đã phải thốt lên là các biện pháp chống dịch của chính phủ Việt Nam rất hiệu quả hay là các bác sĩ Việt Nam rất giỏi. À, những người nước ngoài này họ đều là những người đã có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những chia sẻ của họ. Tôi cho rằng Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trong trận chiến chống COVID-19. Ngay từ những ngày đầu, Việt Nam đã nhận định đúng về mức độ nguy hiểm của dịch này và có những biện pháp rất kịp thời, trong khi nhiều nước còn chủ quan. Đặc biệt là việc cho học sinh nghỉ học và hạn chế các chuyến bay ngay sau Tết. Chỉ thị 16 mới đây của Thủ tướng là một biện pháp quyết liệt của chính phủ Việt Nam và nó đã cho thấy hiệu quả. Tôi luôn phục ý chí của người Việt Nam Tôi nghĩ một khi có quyết tâm và sự đồng lòng, các bạn sẽ làm được. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam rất hiệu quả. Số ca nhiễm từ khi dịch xuất hiện rất ít và đặc biệt là chưa có trường hợp nào tử vong. Biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng từ đầu tháng 4 đã nhận được sự đồng lòng của mọi người dân. Ở khu phố tôi, từ khi áp dụng biện pháp này thì chúng tôi chỉ ra đường trong những trường hợp thật cần thiết và nếu ra ngoài thì ai cũng đeo khẩu trang. Việt Nam là một đất nước rất là nhiều cách phòng chống dịch bệnh Covid. Tuyệt đối mối dịch đến giờ, nhưng sự thành công không thể nhỏ là cho một đất nước 100 triệu dân chỉ có gần 200 ca nhiễm, gần 100 người đã chữa bệnh. Không sức có một người nào tử vong. Charlie phải nói thẳng là tất cả các y bác sĩ Việt Nam rất là giỏi Tôi theo dõi rất kỹ những hướng dẫn của Bộ Y tế về các khuyến cáo phòng chống dịch, các hướng dẫn ủng hộ tiền cho công tác phòng chống dịch qua tin nhắn điện thoại. Rất hữu ích. Bộ Y tế nhắn tin thường uh, xuyên cho tất cả mọi người để đảm bảo rằng là ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng dịch và có trách nhiệm với cộng đồng. Vâng, tính tới thời điểm này thì nước ta đã có tổng cộng là 249 ờ, ca mắc COVID-19 theo